中。 khét tiếng nhất. Cung thương giác thủy vũ âm nhất có nghĩa là cung. Tên ta vốn là Gia Lan Cung. Cửu trung thành khuyết yên trần sinh Thiên thừa dạng kỵ Tây Nam Hạnh Đây chính là nguồn gốc tên của ta Ờ, tiểu tiểu công chúa sao lại chạy loạn ra ngoài nữa rồi à, Giờ ngươi tìm giúp ta vậy chơi trốn tìm đi Người đang tìm ta chơi sao Chúng ta cùng chơi trò chơi trốn tìm đi cửu trung thành khuyết yên trần sinh Thiên thừa dạng kỵ Tây Nam Hạnh Đây chính là nguồn gốc tên của ta Cung thương giác chuyển vũ âm nhất Có nghĩa là cung Tên ta vốn là Gia Lan Cung giác chuyển vũ âm nhất có nghĩa là cung Tên ta vốn là Gia Lăng Cung Nhất chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn đấu trường và 10 giờ tối chọn đối thủ khiêu chiến you